Rồi chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn kinh doanh của Duy Nguyễn Hồi nãy là Duy Nguyễn à, chia sẻ bạn một số cái cái tiểu xảo trong ngành xe membership Còn một nhánh kiếm tiền rất lớn trong ngành gym đó là nhánh PT Đó là lý do các em đóng 50 triệu vô THOL Academy để đổi đời là cái mức thu nhập PT trung bình bây giờ trên thị trường là 60 triệu một tháng Tụi nó nói là vì nói xạo các bạn 60 triệu là chưa lái đó Nha <laughs> nó lái lái khác nha không phải bậy bạ mày cái đầu kỳ kỳ vậy đó 60 triệu là chuyện bình thường đối với Duy 60 triệu là chuyện bình thường Đôi không phải là đối với Duy làm Mà mà tức là tức thằng BT dở nhất Mày so với thằng BT mà cao cao á sáu chục triệu là chuyện bình thường wow. Bây giờ tôi hỏi ông nha Ông trả lời không được ông thua thôi nha Bây giờ một người á ăn học đại học ra trường Đúng không? Đi làm thuộc dạng là là là là là, là khá giỏi khá giỏi thôi không cần giỏi đúng không trình độ cân bằng hết đúng không sau khi đi làm là chừng 3 năm đúng không cho công ty nước ngoài nhà nước hay tập đoàn tư danh hay Vingroup Vinfast thì tôi không biết thu nhập 20 triệu thì bạn có coi đó là ảo tưởng không bạn trả lời đi các bạn có coi đó là ảo tưởng không còn bây giờ một thằng tập gym 3 năm thì nó có phải giống như cái thằng học đại thằng đi làm 3 năm không môi trường thực hành trải nghiệm bản thân experience mối quan hệ xã hội được đúng chưa mà nó lại đẹp nữa thì thu nhập nó gấp 2, gấp 3 lần thằng kia có gì vô à, vô, vô lý không nope. đúng chưa sao mấy bạn cãi được còn bây giờ các bạn một body các bạn không ngon mà phải chịu thôi chứ giờ sao ví dụ body các bạn không ngon mà cái đảo bạn ngon thì bạn làm sao bạn được cái thằng body ngon mà cái đảo nó ngon đúng không ủa bạn tưởng đâu nghề bt bè bọt hả bạn không có bèo đâu tùy thuộc vào bạn như thế nào thôi nhiều khi bạn tự gắn mình cho bạn chữ bt mà thôi chứ vậy bạn có hiểu bt là gì chưa bây giờ tôi kêu bt làm tôi đi bọt cái sao nói mấy ủa em vậy tà tạ cho em nó làm kế toán đâu anh ờ vậy không làm có tối giờ thôi làm cu ly đi chứ làm bt gì phải trưởng phải cái bt em dạy tập tạ chứ em không dạy làm kế toán mà cái này bọt không biết làm nữa mà đòi làm bt đó nhiều cái vấn đề trong đây lắm bạn chức năng sinh lý cơ thể cơ xương khớp tình dục sexy không biết rồi làm bt nhiều cái lắm chứ ngoài lý thuyết ra nó cũng phải kinh nghiệm thực tiễn nên tôi khẳng định với bạn lần cuối bt 60 triệu không gì vô lý cả nhất là trong ngành ngành gym hiện nay nha các bạn rồi ủa tôi tự nhiên nói này chị ta à hồi lộn lộn bữa nay qua vấn đề là là xử bt à, có có biến các bạn thật sự các bạn lên có biến bt bình tân luôn nè có biến chứ có biến mới nói không biến nói làm gì mà tôi thì có tôi thì chẳng qua anh duy nguyễn á là giám đốc của công ty thôi chứ mà duy nguyễn là cái thằng bình thường mà duy nguyễn đi bóc phốt trời đất ơi má ơi phốt từa lưa luôn <laughs> phốt kinh lắm à, nhưng mà không bóc được nha mày thì bây giờ á à, bt á thì giờ giang hồ ai cũng biết bt mà à, mua ít á, thì tiền mắc mà mua nhiều tiền rẻ chuyện ai cũng biết đúng không mua mắc là cái gì ta gọi là một buổi dạy một season là bao nhiêu tiền bây giờ giang hồ cứ 500 cộng trừ wow. nhiều nữa mệt quá 500 cộng trừ che mắt không mắt không nope mắt thấy mẹ <laughs> sống mắt thằng nào cũng nói mắt là dối lòng <laughs> đúng không <laughs> hợp lý không bây giờ 500 ngàn một giờ mắt hay ghẻ sợ nhiều khi các bạn sợ tôi đam các bạn không dám nói mắt thôi chứ trong đầu nghĩ mắt thấy mẹ luôn là một ngày chưa được 500 nữa làm nó là một giờ 500 nhưng mà thực tế thực tế đó là như vậy đó, còn bt bên mỹ 100 đô tùy chỗ có chỗ mắc hơn chỗ rẻ hơn chút trăm đô là hai triệu ba đúng <laughs> không ở Việt Nam 500 ngàn đó 700 cũng có 400 300 cũng có luôn giá nó bằng vậy đó vậy thì giờ đối trên góc độ khách hàng những ai cần tập PT những ai theo tôi thấy thằng nào cũng cần hết á quan trọng có tiền không có tiền thôi <laughs> cỡ nhân viên mỹ này cũng cần PT nữa nè ông nội không có PT tập khỉ khô gì nó thiệt nhiều khi nói ra các bạn nói tôi dụ các bạn mua bt không phải góc nhìn cuộc sống các bạn thôi đúng không góc nhìn cuộc sống các bạn thôi giờ ví dụ như giờ bạn đi spa đó cũng rửa mặt cho bạn bạn mua ờ, lotion về nhà bạn cũng rửa mặt thì có khác nhau hành vi không nope. đâu khác nhau hành vi đâu nhưng mà nó khác nhau về môi trường và đẳng cấp đó mà đã khác nhau về chất lượng bạn tự rửa mặt sao bằng người ta rửa cho bạn mà sao nó phê bạn nữa đúng không thịt chạm thịt nhớ nhau suốt đời ừ. đúng chưa À, có những cái thằng nam mà đi spa nữ vậy đó vô rửa mặt chi vậy chi vậy không à, vậy thì bt kiếm tiền bằng cách nào bt kiếm tiền bằng tiền sâu dạy với bằng cách nào đúng không đầu tiên lương căn bản xong rồi tiền sâu dạy xong rồi uh, tiền phần trăm thế thôi wow tiền phần trăm là gì là dựa trên doanh số ông cam kết ông đặt ra với leader hoặc leader đó ban cho ông doanh số đó ông tháng ông chạy đúng doanh số đó phần trăm ông cao ví dụ giao cho ông tháng chạy trăm triệu hai trăm triệu gì đó ông chạy được cái đó thì phần trăm ông cao ông ăn cái tiền phần trăm đó là một tháng dùng khúc cái tiền phần trăm không là ba bốn chục triệu rồi ví dụ vậy ví dụ giờ ông nghĩ coi ông chạy 200 triệu nó chia cho ông chừng 10 phần trăm không được 20 triệu rồi đó tôi tôi nhớ mức phần trăm tôi nói đại thôi à duy nó đại tức là duy cho bạn cái mức gọi là cách tính tiền thôi rồi sau đó tiền mới đi giải lên chi giờ tính nhiêu tiền mà phần trăm càng cao giờ càng cao wow. hiểu chưa vậy thì cách kiếm tiền của bt giờ càng cao là gì cách bt kiếm tiền là gì bán nhiều dạy nhiều đó mới công thức đó đó vậy thì bán nhiều dạy nhiều giờ nó mới xào trẻ tôi nè rồi tôi mới nói chuyện ngày hôm nay nè chứ nếu mà nó không làm gì tôi nói chơi trời vậy tôi tóm lại là gì lợi ích nữa đâu bài toán ba bên nhớ nhớ nhớ bài toán ba bên Duy Nguyễn cho Duy Nguyễn có những khái niệm để đời mà phải nhớ tập thể hình là ba tư thế bây giờ trong kinh doanh là bài toán ba bên bài toán ba bên chứ không phải là hai bên mấy ông nội nhìn hai bên không có đủ ba bên là gì khách hàng đúng không nhân viên và chủ đầu tư đó ba bên bây giờ đó thật sự luôn có con kèo hắt luôn mới đợp cái gói uh, tập mà ba trăm buổi bt chỗ tôi nó bán luôn á wow. gói tập 300 buổi bạn nghĩ coi không ai đâu mà đi mua cái tập 300 buổi nó, nó, nó ghê không 300 buổi là hầu như là một tính cả một năm là ngày nào cũng tập rồi đó nó là gói tập 300 buổi gói tập 300 buổi thì số để coi tiền mấy chữ số chín chữ số wow. tiền chín chữ số gói tập 300 buổi đó thì hỏi bạn có bán gói tập 300 buổi chủ đầu tư vui không trả nợ thế mẹ luôn sao vui trả nợ làm sao? Làm vậy nè tính cho nghe bảo đảm sốt luôn thí dụ như giờ gói tập 300 buổi đi nó bán gói tập 300 buổi để sao được nhiều tiền mà được nhiều tiền phải thỏa mãn điều kiện một điều kiện một là điều kiện target từ điều kiện một đẻ qua điều kiện hai ăn điều kiện hai điều kiện hai cộng điều kiện một ra điều kiện tiền tháng nó nhiều là thằng bán bao sướng mua cũng sướng nữa <laughs> đúng không bây giờ nếu mà gói tập 300 buổi nó bằng gói tập trăm buổi thì nó mua 300 buổi làm gì hợp lý không các bạn thì chắc chắn người ta sẽ mua là 300 buổi để cho rẻ hơn vậy thì ông ông nội mà khách hàng mua 300 buổi là tiết kiệm được tiền trên từng buổi dạy hoặc là trên tổng số tiền đó rồi thằng bán thì nó cầm một cục thằng bán phải tôi tôi phải thằng bán nha thằng bán nó cầm một cục nó ăn một khúc cuối tháng vợ đẻ con đau nghỉ rồi mà vợ đẻ con đau nghỉ gặp chủ đầu tư là ngu không không ràng buộc thôi mày nghĩ kệ mày xong rồi biến luôn còn không có đâu ở đây nghỉ chụp tiền là không trả đúng không các bạn hợp lý không à, phải chụp nó lại chứ mày bán đã rồi mày nghĩ ai dạy mày tại vì cái này khác à nó dạy tiền khác mà thằng khác dạy tiền khác cái này mấy ông sao biết đúng không không biết được đâu mấy bạn này Di Nguyễn nói bạn không biết bây giờ tôi nói bạn tôi không nói xấu cụ thể tôi chỉ nói cho bạn hiểu thôi ví dụ ví dụ bây giờ cái thằng đó nó bán cho ông khách đó 300 buổi nó dạy ông khách đó sẽ là 200 ngàn một buổi đó nhưng mà thằng khác vô dạy có 50 ngàn thằng khác vô dạy có 50 ngàn thôi vậy thì cái trường hợp mà thằng bán 300 buổi xong nó nghỉ hợp lý chưa nó nghỉ một phát một thằng khác vô dạy ăn cục xương 3 năm luôn cái đoạn ăn cục xương một năm luôn xong ông khách bị gì bị sơ vịt đau đúng không ông khách bị sơ vịt đau nữa bởi vậy này á nếu mà nó bán cho mình mà sao nó nó nghĩ dạy lôi theo đòi tiền nữa dạ. cái này là, chỗ này là là là thằng đó lừa khách á thật sự đó các bạn nó lừa khách lắm phải đùa đùa đâu chợ tội để đi kiện nó được á nha mà hiểu nó lừa chưa em hiểu nó lừa luôn thì cái mày đi quay phim là đúng rồi mày ơi chứ mày vô mày học tao học học trời mày tao dễ lên tao xong quá này nó đi wifi là đúng rồi các bạn trời ơi tao mới nói mà cái gì cái ông cái người bán đó đó đúng không người, người ta bán cho khách đó là nó sẽ dạy khách đó luôn mà nó dạy khách đó được 200 ngàn một giờ ok rồi bây giờ thằng đó nó nghỉ ngang nó lãnh xong cục tiền đó nó nghỉ rồi bây giờ thằng khác vô dạy ví dụ như thằng xì ke đạt là vô dạy đi thằng xì ke đạt là dạy được có 50 ngàn một giờ thôi hiểu chưa thì một thằng dạy 50 ngàn một giờ với một thằng dạy 200 ngàn một giờ thái độ thằng nào ok hơn thằng 200 ok hơn đúng không mà giờ nó nghỉ mẹ rồi thằng này có 50 hà thì có phải là server down chưa mày hiểu được chỗ cái server down chưa em hiểu được chữ server down rồi thì có phải là cái thằng bán cho ông khách đó 300 buổi nó lừa đảo ông khách đó không trời ơi người ta nói một lần hiểu thằng nhân viên tôi nói 3 tiếng nó mới hiểu thật sự bắn mông lắm trong nghề nó vậy đó bạn ơi đừng, tưởng đâu bt chứ có bt không có não ông bt lừa đảo siêu thầy luôn chứ đừng đâu bt không có, không có não rồi nói tóm lại là tôi không muốn tình trạng nó xảy ra nha nè cam kết với bạn luôn bởi vậy á khi mà bạn nào mà mua gói bt dài hạn á tôi chỉ các bạn là đứng trong độ khách hàng nè không lừa đảo ai cả mẹ ràng buộc khứa đó mày bán sao á đúng không mày bán á, mà mày nghỉ ngang á là không những là mày phải đi mày dạy tao đủ buổi nha không đủ tôi kiện mày đó cái này là dân dân sự giữa hai bên đó cái này là dân sự giữa hai bên này, nói chung cái này là thủ đoạn thôi bạn còn không á lôi bao bên ra luôn lôi lít đờ nó ra này tôi ký công ty ký cái này ký ai đó giờ ký với công ty đúng không ký công ty công ty chịu nhiệm thằng nào chịu nhiệm đúng không đó vậy thì công ty công ty phải ràng buộc này tôi mới bán tôi có bụi chản mà chừng nó chạy nè thường thường nó chơi hay chơi hụ chót lắm mấy bạn hay chơi hụ chót lắm biết hụ chót không trời kiến thức giang hồ yếu nữa hồi nhỏ má mà dưới quê chơi hụi với mày ủa chốt là vậy nè ông nội thí dụ như bình thường cây hụi triệu đi người ta vô người ta bỏ một trăm trăm trăm thôi tự nhiên má mày bỏ 500 để má mày hốt đúng không tại sao má mày bỏ 500 để hốt để má mày giật nợ chứ để làm gì đúng không nó nếu mà mày cầm hụi mày mày non kinh nghiệm á không có kinh kinh nghiệm gian lắc á thì không có đề phòng được kèo này ủa năm trăm ai cho hốt xiết với tờ nhà canh cửa 24 trên 24 mới cho hốt đó. hồi đóng rồi đầu thai kiếp sau đóng 50 triệu đi dạy cho mày đi <laughs> chán mày quá thôi à, xong rồi cái gì ta à, mục tiêu trên mục tiêu chính là nói ừ à, quay là vấn đề của tôi vấn đề của ông bt tôi nói ra gói thiệt bạn nó ra gói nó cười te tét luôn 300 buổi nó cười te tét à, em em hít ghét rồi anh ơi đích đời em hít ghét rồi mừng quá trời ơi, ơi, sếp ơi em hít ghét rồi mày hít ghét kệ mày cho tao buồn thấy mẹ luôn <laughs> không phải sao buồn tôi còn ăn được gì đâu mà vui tôi ăn hai chữ trách nhiệm không có vui tại vì nó bán cái gói nó dưới sàn thấp quá đúng không ví dụ như bây giờ á tôi ra à, cái điều, điều, điều, điều lệnh đó là bây giờ cái gói bt mà rẻ nhất là số a xong cái đó thừa covid rồi dân trí rồi lộn covid xong rồi kinh tế đi xuống rồi thu nhập đi xuống rồi nó đưa xuống số b đó là tức là nó bán dưới giá là cái nhất nó bán dưới giá là cái nhất cái thứ hai á là một cái gói dài hạn vậy á, là trách nhiệm của công ty là khá là lớn mà khi mà nó bán dưới giá như vậy thì mà cái tiền giải của nó lại cao tiền phần trăm lại cao là cái gói 300 đó nó nó ăn gần hết luôn tức là cái bộ phận gọi là mình tạm gọi là bộ phận um, bộ phận gì ta bộ phận kinh doanh mình tạm gọi là bộ phận kinh doanh nó có nhiều nhiều nhiều ban bệ trong đó nó ăn gần hết luôn công ty không còn ăn được gì công ty còn ăn được hai chữ trách nhiệm thì bạn hỏi tôi vui không tao vui là tao vui cho mày bán được chứ còn thật lòng tao không vui chút nào hết vậy tại sao mày không đổi gói đó thành gói chừng ba sáu buổi mà chừng 10 ờ, gói đi bảo đảm anh vui liền đúng không bạn bảo đảm vui liền tại vì 300 buổi mà 36 buổi nhân 10 thì 360 buổi thì mà cưa cưa cái đó thơm hơn bởi vì làm ăn mà nhiều khi nó nói thiệt chứ bạn nổi cái cái cái cái gì cái niềm vui của nhân viên là cái nỗi buồn của ông chủ đó mà đúng không nó phản ánh vào cái gì phản ánh vào những cái gói dịch vụ service kiểu đó đó nãy ông sale là giờ tới ông bt nó tán thêm cú nữa đúng không nó tán thêm cú nữa hai cái đứa nó xúm lại tán tay mặt trái mặt phải tán như nè rồi xong rồi còn cái nữa là gì ngày lãnh lương là niềm vui nhân viên mà ngày buồn quân chủ nữa tôi nói thiệt các bạn trong cái quan hệ giữa nhân viên với ông chủ nó có quan hệ gọi là cộng sinh nhưng mà nó cũng có quan hệ đối lập nữa nó vậy đó nên mình sống trong một cái một cái môi trường mẹ đầy áp lực như vậy nó khổ lắm bạn đừng làm chủ như tôi làm lính nhân này đi sướng ví dụ như nó bị tôi la đi nó gì nó nó, nó, nó cảm xúc nhất thời về nó tối cũng quên bà rồi tôi trăm công nghìn chuyện có la nó cũng phải trả lương cho nó chứ nếu mà la nó mà không trả lương cho nó tôi la cả, cả tháng luôn khỏi trả lương đó thì thông qua cái video này hy vọng các bạn hiểu được số kiến thức giang hồ cũng như là cái nỗi niềm của thằng làm chủ như tôi cảm ơn các bạn theo dõi video nếu hay thì à, like comment nhiều nhiều đi để tôi biết được các bạn thích và tôi sẽ tiếp tục series này nha hay thì mua súp đi ba like xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài